uống nước gì Đấy. ta dùng cái chai gần nhất ừ. Đây là nước uống côn chắc Ừ, nước uống côn chắc, thạch dừa và nho Đó, cái này có giá là 49 nghìn Cái gì cũng có 99 nghìn ừ. Số 9 Nhìn cái chai thì trông khá là xịn nhá Ui thơm này Ôi chị ơi, em, em ngửi chưa mở ra không? Mà đã đã cực luôn đi Cần và hai cái tách tách người là bắt đầu mùi nhọt ao à. nó dậy mùi lên ý thôi dã man ngon hơn kia dùng lại cái này ngon hơn kia dùng lại không sao hôm nay trời hà nội lạnh lạnh trời nhưng là thật nên lắc trên dưới 8 lần lắc cứng tại sao phải đóng cứng lận lắc lắc kia dùng lắc nè này lắc cái này sẽ làm vì sản phẩm chính là thạch nên lắc trên dưới 8 lần hoặc hơn trước khi mở hơn vâng, khi dùng lạnh, lắc 10 lần thôi mà <laughs> Ê, cái này có thể đun nóng à không để nguyên không để nguyên chai để đóng đông hoặc là đun nóng thì sản phẩm sẽ còn lên và đun nhiêu chai à tức là nếu như mà muốn đun thì phải đừng đun không đun không được đun cái <laughs> đàn vào này không dùng để ra đun nó chỉ ngon hơn khi các bạn đun và nên lắc lắc cực lực quá chị lắc lắc như này này, này. Bartender à? Chưa tao ạ Sắp Sắp rồi Không Phải làm gì đây Không Lắc rồi, lắc rồi không không lắc Ừ thế luôn ấy, em bị ấn tượng cái này là lúc mà chưa mở ra ừ. đã ngửi thấy vị nó Ui, cảm giác nó đặc rồi chị ạ Chị nhìn Ồ ờ. Không biết là các bạn có nhìn thấy không Nó <laughs> đặc phải bỏ, nó, bỏ nó, nó rất đặc á Phải bỏ ra cốc thì mới biết được cái độ đặc của nó hay để em đi làm cốc để một chút em nhìn cái cốc này đấy kiểu nó nhiều thật cực ấy mà này mà em thấy nó giống kiểu nó có hai loại thạch ấy chứ không chỉ một loại wow, các bạn nó nhiều quá bây giờ đây là lý do tôi hiểu vì sao phải lắp trên tám lần rồi các bạn là bởi vì nó không ra để em lắp tiếp nó không ra luôn ấy cảm giác như là nó có hai loại thạch ấy một cái một cái loại thạch là nó, kiểu nó mềm mềm hơn ấy còn một cái nó giống hơi giống kiểu thạch rau câu kiểu thạch rau câu đây chị nhìn thấy không cái này nó hơi hơi lỏng lỏng hơn ấy đặt mạnh mẽ lên em nó giống nhau đúng rồi đúng rồi ok với những cái loại à, thạch dừa côn rắc thì các bạn nên lắp trên 10 lần thì có thể đó à ok cái này nó nó thơm thơm ngọt ngọt mà nó hơi giống mùi kẹo ấy các bạn thấy không cái này nó chính xác là giống cái mùi cái kẹo nho mà hồi bé ăn ấy giống giống cực đấy hóa ra đây là vị nho thần chủ <laughs> nhưng mà trông màu đẹp nhỉ ờ, có thạch thạch của nho và thạch dừa hầu như không ngọt không ngọt không ngọt luôn đấy mà cho ngọt cái thạch thạch nó mềm mềm xong rồi có mấy cái rau câu ở này nhai nó hơi dai dai hơn đấy ngon thật sự cái mùi nho này thì chị ăn chị ngửi nhiều sản phẩm đấy thì nó giống những cái lần ăn đấy đều là những cái lần mà kiểu nó như là đồ hóa chất ấy đồ hương liệu ấy nên là kiểu nó hoa hoắc nó xông lên tận não mình cảm thấy hơi hơi sợ nên khi ngửi cái mùi này thì mình cũng hơi sợ nhưng mà thực sự là khi uống vào thì nó chua chua nó mà kiểu cái hương vị nó rất là tự nhiên ấy nó không bị kiểu hóa chất ấy ừ. nó không bị pha hương liệu vào <laughs> mà cái rau cái rau câu này cái rau câu này nhai quên đặt món này là món <laughs> đó là khô mực miếng rồi ba mươi phần trăm có giá là 69 nghìn nhìn hơi đường cao su dạ yeah, giống cái lúc 69 nghìn hơi cho cao su 42 gram <laughs> lúc đầu nhá lúc đầu lúc buổi sáng mà mua ấy thì em nhìn cái này xong em tưởng nó bị mất, may chắc may không hỏi may hỏi chúng chị ấy này mốc không <laughs> Không quên, không quên May, may có câu hỏi Mùi mực chuẩn luôn Cái này làm tình như bento quá các bạn ơi Ừ, giống rồi đấy yeah. Ui, nó thơm Cái cảm giác nó hơi kiểu mùi mực với mùi tôm ấy với cái thanh mực trong trong này Giống như là thanh mực riêng ấy Rồi nhìn nhìn lên trên cái gì ánh sáng bên dưới giống hổ phát cái cá Anh không chịu cái, này cái này giống mùi cá chỉ vàng cái cá chỉ vàng nướng em ấy giống giống lắm ấy lại làm như những làm ừ. như những những lúc mà... <laughs> lúc đầu mà nhìn ở đây ấy, em tưởng là nó cứng nhưng mà nó kiểu nó nó kiểu là dai thế là nó cũng quá gì mực những nó mực bình thường cả ừ. ngon ăn cái mực này á em cảm giác được nó ngọt hơn so với cái mực khô của Việt Nam mình à. ăn đấy mực khô Việt Nam mình ăn em cảm thấy nó có nhiều vị mặn hơn không nếu mà nếu mà ăn ăn mực uh, chưa biết nhưng mà cái vị này chị thấy mực khô của Việt Nam nó khó như là loại mực nào chắc là mực ngon nếu là không mặn không mặn quá nó ngọt ngọt nói chung nó vừa đủ nó vừa đủ các bạn em thấy đây nó không bị nặng này ừ. mà mình càng nha mình càng thấy nó ngọt đấy ừ. kiểu mực tươi đúng rồi rất giống là mực tươi à, khô mực mực mùa nắng ấy rất giống mực mùa nắng các bạn cái vị cái vị cho mà là cái là kiểu lúc đầu nghĩ là ăn cái này nó kiểu bị, bị dai nhưng mà không nó không không bị quá dai nó là vừa ngon mà cảm giác là mực nó thật đấy ừ. hoặc là tại là đường nhập khẩu nên mình có cảm giác là thật. nhập khẩu của nhật nên mình có cảm giác là nó thật đồ của nhật thật <laughs> đúng rồi em thấy cái này ngon đấy okay. cái này mà phải ít bia, ừ. đỉnh đúng không à. luôn các bạn có thể dùng cái này để uống bia cũng ngon bây giờ đang có táo bón bia ăn mực có khi chưa hết một điệp đã hết nói là mấy gói luôn mà mình dùng một gói luôn luôn là giá kinh tế sẽ <laughs> thử tiếp tảo bẹ cho cái series tảo cái nước bẹ khô vị mơ từ đầu mới nhìn chị tưởng là cái ô mai gì hôm trước em ăn á review ờ. ấy nhớ ô mai sẽ sợ sợ ấy run ừ. ô mai run ô mai run lúc đầu nhá em thấy tảo bẹ thì em nghĩ là nó sẽ kiểu một món mặn nhưng mà vị mơ lại mơ giống như mai. mai ừ mình cũng ăn ăn mình tảo thường thường sẽ rất là tanh và có thể là có mặn nhưng mà để tảo đẹp khô mơ nhưng mà em lúc mà em đọc đến từ mơ lúc em cảm giác lưỡi chua hả nó kiểu nó chua dạ. chua ấy nhìn này chị đã cứ nghĩ nó sẽ ngọt rồi rồi thử xem nhé 29 nghìn cho 8 gram các bạn ạ để xem để xem nếu mà vị của nó thực sự rất là ngon ấy thì thì nó xứng đáng với đấy sau một lưỡi ô mai bình thường thì 10 tảo rồi ít mùi tả nhiều mưa kiểu ngửi thì nó có cái vị chua ấy rồi những lát rau biển những rau biển không biết tảo có phải là rau biển không chắc nó cũng là rau biển đấy tả bệ khô tả bẹ hokkaido oh my god Các bạn ơi, đừng mua nhá tảo bè khô vì mơ mình mà nó hơi giống mùi măng khô vâng, nó, tanh ấy tanh nó vừa mặn nó vừa ngọt nó vừa chua mà nó nó không ngọt đấy là chị kiểu cái người ngọt nhưng mà nói chung là nó rất là tệ mình nhìn hai cái gương mặt này thì tao biết là uh, ờ, hãy quên nó đi hay để nó lãng quên vào quá khứ uống im nước cho đỡ sợ cô củ cô mai mascarpone ừ, cô mai mascarpone thì rất là ngon rồi cá tuyết cũng ngon nữa hy vọng nó là một sản phẩm <laughs> không chỉ không chỉ chúng ta thất vọng rồi đấy 49 nghìn cho 29 gram các bạn nhá lúc đầu em nhìn lên em tưởng là cái bánh ừ, bánh sữa trông chẳng khác gì bánh sữa ừ, trông y hệt bánh sữa em tưởng là kiểu bánh sữa xong rồi nó cắt nhỏ ra ấy dạ. em nhìn tưởng thế máy này ăn box nhá mấy cái này kiểu cũng như là đồ ờ, tươi ấy, nên là cũng không để lâu ấy hạn sử dụng mẹ nói dùng mình cùng mày ui thơm lắm luôn ấy thơm của phô mai chứ mà không thể có mùi mình cứ nghĩ là mình đang ăn phô mai các bạn ạ mùi thơm thơm cái này thật sự thì mình thấy không khác gì một miếng phô mai mozzarella cái lớp này là mai chính hiệu các bạn mình không thấy bị cá đâu hơi ừ. hơi tay một tí thôi nhưng mà nó không khác gì cái phô mai mozzarella không em đến hơi giống như phô mai con bọc kiểu làm tách ra cho đầy cá à, có thể là không thật sự bên trong của nó nó nó mướt nó mịn như một miếng phô mai không ấy cái ở cái lớp màu trắng trắng ở ngoài ấy ừ. cái lớp trắng trắng này ở ngoài ấy thì nó nó hơi hơi kiểu dẻo dẻo dai dai ấy ừ. một chút rồi ăn cái phô mai ở trong thì nó mềm ấy ừ. cái cái mùi nó rất giống cái phô mai con bò cười nhưng mà em cảm giác là nó nhạt hơn ấy nó ngậy hơn nó ngậy hơn và nó nhạt hơn nó dễ ăn hơn chị cảm tưởng là cái vỏ ngoài này mới là cá còn cái bên trong của nó thì là phô mai thật sự luôn là kiểu đặc biệt là nó là cá nhưng mà nó không tanh ấy ăn rất là ngon chị nghĩ là ở bên ngoài nó sẽ là cá nói chung là nếu mà bạn nào mà hay ăn phô mai thích ăn phô mai chưa ăn phô mai thì đấy cũng là một sự lựa chọn ngon cũng ngon nha ngon. bây giờ chúng ta cũng ở dưới biển đi chị ở <laughs> ờ. dưới biển ấy nhưng mà biển này cá này nó hơi pha cay một tí bánh quy sữa đậu nành hình con cá ừ. đấy cũng coi như là nó là con cá đi cái này là anh nhớ cái bánh cá hồi bé hay ăn Đấy, lần, lần trước em bóc được đấy, bóc được đấy <laughs> hôm nay em dùng mình kiếm gì nhỉ? cái kiểu đấy ừ. nhưng mà nó nó nhạt hơn nó không bị ngọt quá thực sự sau ăn về sau một nửa chắc đã được một nửa rồi thì mình thấy là sự trong lại đồ của Muji nó sẽ nhạt vị nó nhạt và em nghĩ là thanh nhạt và thanh em nghĩ là người nhật người ta cũng ăn khá là nhạt không khó bì mặn lắm anh ạ cái này em thấy nó đều kiểu nhạt nhạt mà dễ ăn ấy ừ khá là ngon nói chung là hiện tại thì có mỗi cái tảo bẹ là cái nhất là cái giòn đã nếu mà đồ khô rồi thì <laughs> cái này, là bánh quy xoắn vị kem chua và hành tây 29.000 cho một túi 60g Chị bóc cái đấy đi, để bóc cái kẹo mắt lâu này Đó, cho mẹ nhặt, ừ, <laughs> còn nhặt gì đấy không không? cái này mình kiểu phiên bản mini nữa thực ra thực ra em cũng không thích ăn kẹo marshmallow lắm ờ, mắt này giờ không giống mùi mấy đi bim thịt nướng cái này thì em thấy nó kiểu hơi hơi bị sữa sữa chứ không thấy nhiều nó là mềm mềm lắm mềm với bông bông marshmallow khác không ừ. này không khác gì bánh ăn cái gì bị uh, cái gì rau gì nhỉ rau củ ừ. rau củ á chưa rau củ ngọc ạ á chưa phô mai cái này em cảm giác cái phiên bản mini này em ăn nó nó có độ dai hơn là cái cái to ấy ăn ngon hơn cái to thì nó mềm quá mà ăn nó bị kiểu không thích ấy cái chị thấy không em cái này hơi hơi ngọt so với khẩu vị của em không sao em ăn cái này đi xong em ăn cái này em thấy nó vừa <laughs> đủ ừ, một xúc lít có vẻ rồi ui cái vị nó cái mùi giống AFC thực sự á ăn đi coi ăn tiếp cái này vào cảm giác nó đó là một sự kết hợp hoàn hảo đấy các bạn <laughs> sự vô tình này tôi thấy <laughs> nó hoàn hảo à, cái này AFC mà nhưng mà ngon mà em cảm giác cái bánh này nó mặn hơn AFC một tí ừ. chính vì thế mà khi ăn cái này là ăn thì nó ngọt à, chị lần đầu tiên mà chị ăn nắp mà chị cảm thấy ừ, ok cũng ngon đấy nhưng mà ăn cái này xong thì rồi <laughs> nếu mà đau bụng em thì lấy đây tưởng ăn cái này xong là đã phải tăng có tác dụng rồi tôi nhưng mà em thích ăn cái bánh này ngon lắm kèm sẽ thêm nữa mình mình vì mình thực sự rất thích cái sự kết hợp giữa Maslow và Ờ, cái gì bánh quy xoắn ăn bánh hơi khát nước ừ. đấy trà xả và hạt ý dĩ không chứa caffeine em có thể đáp không không <laughs> là gì có topping đâu gì ui ăn bánh uống trà ôi cái cảnh ấy gần ngày mưa dùng các <laughs> cậu uống một ít trà xả xả chanh là cái gì nhỉ nó không khác gì luôn cái trà này không đường ừ. không có đường rất là hợp lý cho người giảm cân lẹ <laughs> mà cái mùi xả nó nó nhẹ nhẹ nó thoáng thoáng qua đấy nó thoảng thôi chứ nó không bị dậy lên mùi quá để cho mình bị khó chịu ấy nói chung là cái này uống thay nước giải khát khá là mát thanh nhiệt giải độc nếu mà ngại mua đốc tôi hay mua là được sale 30 phần trăm rồi họ cái này 29 nghìn sale 30 phần trăm nữa giá 29 nghìn là chưa sale uống này cũng khá là ok thử luôn cái đấy đi chị cái đấy là cái gì nhỉ trà nho xanh đúng không ừ, lại nho xanh ừ, cái mùi nho này thì nó không thơm như cái mùi nho vừa nãy cái mùi nho vừa nãy em cảm giác nó nó ngọt hơn đấy cái, cái nho này ngửi thì nó vẫn thấy cái mùi thơm của nho nhưng mà cảm giác nó không ngọt ngọt như thế cái cái kia nó kiểu nó hơi kẹo kẹo ấy kiểu cái này cũng không đường mà uống mà không có vị nho cảm giác nó hơi giống nước lọc nó thơm hơn nước lọc <laughs> nó hơi nó có vị cây cối <laughs> nó hơi kiểu nước lọc vị nho và cây cối đúng vậy uống uống nghĩa là khi nuốt xuống thì bạn sẽ nên mình cảm giác hơi chan chát một xíu xíu gì đấy ở trên miệng đúng là cái kiểu mà trà không có caffeine nên là kiểu không cảm giác giác nhiều mùi trà ấy nhưng mà cảm giác sự organic các bạn ạ thực sự rất là tươi tươi mát thanh thanh, thanh mát, mát. đấy cảm giác đúng rồi. giải nhiệt đấy rồi đấy để em làm viên kẹo không đường nào <laughs> viên kẹo viên bạc hà không đường ok mình sẽ làm thử quả ngọt ăn ngọt người giảm cân là bảo vệ môi trường các bạn rất là bảo vệ môi trường mùi rất giống mùi canh đánh răng đây cái viên nó nhỏ nhỏ như thế này giống như kẹo bạc hà thì kẹo bạc hà mà không có em không nhớ tên tuy là nó không nhiều nhưng mà nó vẫn ngọt nó vẫn hơi hơi ngọt thôi nó hơi hơi ngọt một chút ừ cái này giống kiểu như em nói ra nó cũng giống như là em vừa đánh răng xong mà thơm của cái chị là nhiều mùi bạc hà kiểu ăn nó hơi cay cay bạc hà thì có thể là cái kẹo này là kẹo thơm miệng thay nếu mà không mua được cái um, cái cái cái cái gì nhỉ mấy cái lọ bé bé của thái chị, chị, không mấy cái lọ bé bé thái này bán xịt cây Nhật Bản Cái này ờ. chắc là Muji um, nhập khẩu Ồ mình mua nhầm rồi cái cái này <laughs> là không phải của Muji cái này là bán trong Muji <laughs> thôi cái này đồ của Việt Nam các bạn ạ cái này cũng ngon đấy ai mà giảm cân mà thấy ăn chảo ăn này hoặc là okay. hoặc là vừa ăn bún đậu mắm tôm xong ăn cái này hợp lý được đây quá hợp lý rồi. em ăn <laughs> ra là cái này ăn thì nó ngọt nó chính nó chỉ là đậu nành rang và nó cũng ngọt như mà ngọt thanh ngọt của cây cỏ ngọt của cỏ ngọt cái cỏ cái cỏ ngọt này là kiểu em thấy đường cỏ ngọt là rau rừng trong ăn kiêng ấy Đấy à? chị hay uống trà không không kiểu không ngửi không thấy cái hương vị gì là rút kinh nghiệm mình sẽ lắm cái là như kiểu là đậu nành bình thường đấy cái đậu tương bình thường đấy chưa bao giờ nó không có nhiều vị lắm ok em em hãy thử cái này thử cái này đi xem em có cay không <laughs> cay bắc vẫn chưa hiểu vị cay bắc là gì chắc là ui nhưng mà hy vọng lát sau này ui mới lên nó khói thì có ga luôn đấy các bạn không biết tại sao lại như thế nhỉ mùi đấy chị hay là áp suất mùi vải mùi vải rõ cực giống ừ. cái kẹo vải của Oxy ấy. Ừ. nói chung là vị no nó không nó không dậy đường vị nho khi phải mười các cái nhưng mà cái em thấy cái vị vải này bạn mới bỏ mồm, thà bỏ, bỏ ra nhiều vào thì cũng không thấy cay đâu nhai một lúc bắt đầu thấy cay phải nhai xong á ừ, nhai xong thì cái vị cay nó mới thấm khá là hay hay hay mình thích này, ừ, cũng thích cái vị cay này đây <laughs> là cái này nói chung là mình hai cái côn trách này em đều thích đều ngon đều ngon với giá là 49 nghìn cho 300 g thì cũng hơi đắt một xíu hơi đắt nhưng mà nó đáng nhưng mà ngon tiền nào của đấy đúng rồi mà quan trọng là cái khuôn rách này không được <laughs> ok em nghĩ thế đồ ăn ngon mà không calo lon chị chị chỉ quan tâm cái nào có ngon hay không đây, <laughs> đây là còn cùng. chúng ta lại quyết nốt hai hình như này <laughs> cái này à cái này không phải lắc em ba mươi chín nghìn cho hai trăm bảy mươi heo thì nước ép nho nguyên chất xinh đẹp oh my god đây là có luôn cái chỗ này ờ. Oh. trà sữa chai à cái này thì nó kiểu nó không ngửi nó không nhiều cái vị nho hương liệu như vừa nãy đâu có ống hút ở đây có ống hút này à đây tặng như này với ống hút nhìn trông cũng xịn xó luôn mọi người nói chung là đồ này thì cái gì nó cũng xịn xó cảm giác mùi nó không bị cái mùi vừa nãy nó nó mùi nho nhưng mà nó hơi kiểu hương liệu cái này thì nó không biết ừ. cái này mình thì cảm thấy có vị có mùi gừng chiết xuất gia vị cay này làm gì thấy có mùi gừng cái trà sữa chai này có chiết xuất gia vị cay các bạn ạ hồng trà kem muối ăn hương liệu làm gì mình thấy có vị cay cái nước em nho này em nghĩ là nó nguyên chất bởi vì cái vị ngọt em thấy là nó có vị ngọt nhưng mà lúc mà xuống dưới cổ họng ấy nó không bị để lại hậu vị kiểu bị ngọt khé ở cổ ấy mà nó nó rất là thanh ấy nó nó xuống luôn ấy chị không phải là gì cảm giác nó rất là nguyên chất đấy ui cái này rõ vị gừng thật ừ. mùi cũng ăn thấy vị gừng nhưng ở đây nó đây là gia vị cay chiết xuất gia vị cay nhưng mà em cảm giác là vị gừng kết hợp với trà sữa nó không hợp lắm chị thì chị thấy chẳng khác gì giống xuống sữa sao ừ. gừng nó nhiều vị sữa hơn ừ. hơi ít vị trà nhưng mà em thấy là cũng khá là thôi ừ, cái này mùi cái vị cái mùi của nó khác với cái tất cả các loại nho Đúng rồi. mấy, cái nho này cảm giác mùi nó kẹo kẹo ấy ừ. đấy cái nó hơi hóa chất đúng rồi nó kẹo kẹo hơi hóa chất cái này kiểu nguyên chất ấy mà chị ơi cảm thấy là nó, xuống luôn cổ họng xuống nó không bị bùi đêm nói chung là sau một ngày đi uh, khắp Muji để mua một đống này đồ này thì đây cái thứ tệ nhất mà bọn mình <laughs> không thể nào nuốt được đúng là đó đúng chính là cái này là cái thứ mà mình thích nhất đó chính là cái nước côn đấy nước côn nước cả chị thích cái này không chị thích tất cả thứ này <laughs> đúng trừ cái trừ cái trừ cái này ra thì tất cả mọi thứ đều rất là ok đó. và đồ Muji thì chủ yếu sẽ là thanh ngọt nhẹ em không thích cái này nữa chị ạ Corona từ, từ đường phèn không hề không tác gì nhai một chữ đường phèn cả em không thích cái này không dành cho em chị chị sẽ để nó dành cho những người bị uh, <laughs> ok thiếu đường <laughs>